và cụ thể là thầy và các em chúng ta sang ví dụ một nào người ta yêu cầu viết các số tự nhiên liền sau một số sau 19 59 100 nào ok ví dụ một của thầy nào viết số liền sau một số sau em nhớ nhá số liền sau số tự nhiên a là a cộng 1 cho nên số liền sau số 17 là nào số liền sau của số 17 là là a cộng 1 tức là là 18 đúng không nào? Số liền sau liền sau của số 59 là 59 cộng 1 đúng không? A cộng 1 là là 60. Và số liền sau số 100 là 101 ok chưa đó vậy để tìm được một số liền sau một số thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng liền sau số tự nhiên a là a cộng một thôi là các em làm được thôi đúng nào tiếp theo này viết số liền trước một số sau liền trước này số liền trước số tự nhiên b là b trừ một nhưng nhớ là b không được phép bằng không số không vì số không không có số liền trước mà đó được chưa mà ở đây thì có 21 36 100 ta làm như sau